Maliki have that, eh? Mệt o đó làm cái thọt mệt nhất thọt ở đây. Thọt cái sỏi này. Nên nó mưa ô đám bình. Con sắt ấy của lên cao. Mưa tắc nè. Có mưa tắc cái sân này nè Mỗi nhà nó nát của ai cũng riêng cuan kita Cik Ồ oh, làm đấy, tức cái đinh hồi dậy Đây Sâu cái lai khôn nữa nhầm phọt này, Nè nè, sâu cái khôn nữa này ពាក់ទឹកអើវិលមុខម៉ែមកខាត់នេះ好好。 បាទស្អាតហើយមួយយ៉ាងដែរមិនសូវក្តៅដៅពេកដើរលេងមិនសុបាយទេចឹងអឺ នេះអស់ស្អីស្អីច្រៀងព្រោះទៅវាហាត់ដែរមិនមែនឲ្យយើងចូលខលទេវាហាត់ទេឃើញនឹងឈឹង Foi isso aí, hein? Ah, só de pessoas, será? Não tem um problema, não tem um Well, it's